Hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và đàn kênh đây Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mình Và hôm nay chúng ta sẽ quay lại với một tựa game đó chính là Enter the Chuncheon Tập 2 Và nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ like, share, subscribe Và nhớ nhấn nút chuông thông báo để mà biết được nhiều video mới của mình Và mình sẽ làm nhiều thêm video mới hơn nha Và giờ bắt đầu nè thì tập trước thì mình thua mình thua cực kỳ nhiều nhưng mà lần này mình sẽ không thua nữa đâu ở đây là mè mà ở tập trước mà mình chơi vẫn mình đang dở dang lấy con này ui ui con này nữa súng mà mình thấy lạ nha đạm mà còng suốt ô cái cái ô cái dơ vậy con đợi đâu đợi hết đâu thế thế đồ con này đâu tưởng tượng có con gì lạ lạ chứ ôi kỹ chưa Oh yeah Mình thích Mình thích phá đồ Rồi tóm này bị kêu Ôi chậm ui ninja ninja ninja No no Không thích mấy con này nó cứ đuổi luôn mình Cảm giác nó hơi ờ, Ghét cái thuốc lá bán cái, cái thuốc lá rồi mình được cầm thêm nào đến lên giờ mới thấy cái thuốc lá nhìn thấy lẹ lẹ, giờ mới biết cái thuốc lá rồi vậy mẹ tiếp theo rồi Yeah What the Ý da Đồ mấy con này bánh hoài à, à, à, Cái gì kìa Ô oh, bơm Nhìn về thấy giống như nến nè à. No no no đồ bánh đồ bánh No sao cái bánh hoài thế Nó không bánh không ạ Bầm bầm bầm bầm bầm Tức bánh đúng không Bánh Bánh bánh bánh ui con này ship chết luôn quá con này ship lem mình mất mạng quá ôi bom bom không yes mình mắc có một mạng không sao không không sao hết không sao hết đó là mình không lấy vẫn chưa lấy được mấy cái kia sao mình mất mèo nữa không tức cười mình được nhận được cái thiết lế nó mới vui chứ thế là mình dùng cái đô đó để mình kèm mất mèo nhưng mình cũng không biết cái đô đó dùng làm gì Nè anh Quay quay không? Đáp quay Ok Ô oh, boss Mình nhìn cái đây biết boss rồi mà Nhưng mà mình về đây trước Ồ uh, táo uh, không ăn được hí ô uh, cái teleport tanh tanh ui uh, dễ cứ dễ không bàn vào đây hello ô oh, đây bàn boss biết rồi ạ bạn không quen bàn boss đâu lầu slam slam của tập trước không slam không chơi nữa nha không chơi nữa slam no không chơi nữa mà slam no no no ơ ơ ư ư ô cô hai con cặp đôi cặp đôi ừ. rồi con mèo đây nữa ôi bơm bơm bơm gì vậy đánh hai lần vậy luôn sao sao mấy con này có có con là nhìn con này cũng thấy giống hết mà sao nó kêu kiểu ôi cái cái cái, cái, cái, thuốc ủa sao vậy à, mình hút thuốc nên mình chết mình tuyệt tình luôn cái trò này luôn á mình làm gì mà sao mình chết hay vậy mình có được cái hút thuốc mình dùng cái đó coi được nó có gì mình nhấn nút bay không mà mình chết luôn do mình hút thuốc lần đầu á cái vậy chữ chữ rơi vậy ô viện sách sao trong đây có nhiều màn thế một mà sao nó có nhiều ô có có cái gì kia kìa Yes <gasps> Gì đây Ơ oh, mình có mạng không mà? Mình định đỡ dự phòng này mình lỡ lấy mất lòng thôi cười. Rồi tôi cá tiếp theo Ồ, oh. à con này mini boss mini boss Còn mini boss này nữa No, tôi không chuột vào từ đây ao game đi hacker ô ô ô mấy con gì đây no no no no no no no no no no no no vậy chết rồi con bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam chết được một con không à bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom xong ui chị về bom bom bom bom thật chứ không phải bom gì ui ek ek như một thứ mà mình có cái súng lục mà sao nó bắn là nó cứ chịu bị sida á xuống đây mình thấy kinh rồi à ô mình mới dùng cái gì vậy ô mình mới dùng hết hai chứ Rồi mình qua bên đây thử Nhiều màu quá. Ủa sao, sao nhiều map boss chứ Sao mình thấy một cái bên kia Ô oh, Vua vua đạn <laughs> Vua đạn lần đầu tiên ủa mà mình chưa có cái dơ gì hết what chơi gì cây vậy ưa yêu yêu no oh no no no no no oh. oh con kia con kia ô oh, mình bánh nó lên nó chạy lại nó đánh mình no không không đánh nha bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom ôi hơi tốc nha trời ơi bot trời ơi, thay mẹ một ôm đóng tới tuần hai con bot bị bắn, bị hút thuốc mà bị viên đạn đạn vua bắn, không hiểu cái giờ gì quay được minute xem mỗi lần mình nội xem lại chỗ này thì cái mép nó là đổi hình như đây giống sâu nay hay sao ấy nó chịu mép nó đổi cho không phải là nó vô hạn ấy cứ như vậy ấy. đúng không mẹ vô hạn ơ ơ ừ, ừ, ừ. ơi inner gì đừng có dùng sắt được không sắt sắt sắt sắt sắt sách đúng không đó rồi ok về mẹ hí pom pom pom pom pom pin pom pom pin pom bùn pin game là dễ 오, 오, 오모락 gỗ ha rồi ok về men thì hình như mỗi men đều có mấy cái kiểu khác nhau ấy. không phải là có một men gì rất nhiều màn đó nhưng mà nó là thay đổi giống như mơ combo tận ấy các bạn là đây là đây biu biu, đánh hit chết à hai việc ngay oh save for later ô tàu tàu phẩm bì bì bồ bì phẩm bà bì bùm bà bà bì la cà bùm bì bà bùm ôi giống chốt trời ơi được có banh Yes Mình cũng biết cái màu đỏ lúc nãy làm gì Bot Không Tụi mình chơi men tiếp theo Mình không muốn chơi bot Mình ghét chơi bot Tụi chung nào chơi hết mấy cái men phụ rồi mình chơi men bot Do mình không thích chơi men bot Còn Ô cái con Cái con mà Ôi một mang Kêu thi Ha No à. Ôi Ôi shit shit shit một màn duy nhất con một màn duy nhất No Con, con ma Không Yeah No Ah à. Go Trời ơi không thê mẹ được á Một cơm hit hai hit ba hit Ok một hit hai hit Ồ, oh, oh, sao con kia chạy chạy đúng không chạy à. thì à. là chạy ủa mấy anh lấy mẹ gì mày bị cống nó sao ủa sao ra sao ủa sao what mẹ mẹ nó có gì á? không không có đánh nhau nha thờ uhm. rồi đánh bot vậy, Hụt hít chết Ôi Căng ngay Rồi Ồ sẽ lại bánh ba video cùng một lúc vậy rồi Ôi. ô bot nữa lọc cái bang đi nó không có bánh mình được à. cây nhảy. đỏ Ồ oh. <laughs> Hay Ủa đây đánh Đây đấu tay đôi rồi để giờ mình không thấy cái ờ, que cạnh nào hết Ô oh, cuối cùng có Cái gì đây Ô oh, Amitrol thấy thấy ấy ô ô ở dưới đây của mình nó có nè, nghĩa là mình bánh ấy mình bánh này nó có hơi hạn hiểu không mình bánh này nó hết đấy là mình không được dùng ủa xe con này hơi hơi khác nha ấy con này là nó bánh là hình cung ô ngon no không con mình giữ mạnh ấy là nó sẽ ủa Thôi vậy video đến đây cũng kết thúc rồi nha Vậy ờ, xin chào các bạn và bye bye Giờ video này cũng dài rồi Nên nếu các bạn thích video này nhớ like, share, subscribe nha và về đừng quên là ừ, nhấn chuông thông báo để mà biết được nhiều video của mình và mình sẽ làm thêm nhiều video mới nha giờ yeah cho xin chào các bạn và bye bye